Trân trọng kính chào quý vị, à, chúng ta cùng đến với chương trình Đi an toàn về hạnh phúc cho ban khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ban an toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện và bước vào mùa thứ tư thì à, Phước Lập sẽ được à, hân hạnh đồng hành với chương trình này. À, kính thưa quý vị, vào những năm qua thì à, các ngành, các cấp chức năng đã có rất nhiều những cái chủ trương và những giải pháp nhằm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là nâng cao cái nhận thức của người dân về vấn đề luật và văn hóa khi giao thông cũng đã có rất nhiều những cái chương trình hành động, có rất nhiều những cái à, chiến dịch rất là thành công. Song nhìn lại thì cái bức tranh chung về giao thông đường bộ vẫn đặt ra rất là nhiều những cái vấn đề cũng như là những cái thách thức rất là lớn. Và nguyên nhân của những thách thức này thì có thể được nhìn từ rất là nhiều những cái góc độ khác nhau. Được biết thì chủ đề hành động năm nay của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và cũng là của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó đó là chủ đề của năm 2021 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vì vậy với mùa thứ tư của loạt chương trình mà do Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối thực hiện đi an toàn về hạnh phúc chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ với nhau về cái chủ đề của năm 2021 này. Và khách mời ngày hôm nay phối lập trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin cảm ơn. Và xin được giới thiệu luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn và chúc sức khỏe hai vị khách mời đã cùng tham gia với chương trình của chúng ta. Và trước khi chúng ta nói đến cái chủ đề của năm 2021, cho phép luật sư được nhắc lại chủ đề của năm 2020 thì cái mức độ thành công của nó như thế nào và vì sao mà chúng ta có cái chủ đề của năm 2021 là nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật ạ. À. À, xin mời à, ông à, Nguyễn Ngọc Tường. À, như chúng ta biết đó thì à, cái năm 2019 và những năm trước đây cái tình hình tai nạn giao thông cũng diễn biến hết sức là phức tạp. Yeah. Dạ. Cái tai nạn giao thông thì nó tăng ở trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cái trường hợp mà đã sử dụng rượu bia mà còn lái xe. Thành ra cái chủ đề của năm 2020, Quỹ ban toàn giao thông quốc gia cũng như là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thống nhất chúng ta lấy cái chủ đề là đã uống rượu bia không lái xe. Yeah dạ đó là cái chủ đề mà nó xuyên suốt trong cái quá trình của năm 2020. Dạ. Cũng thời điểm đó thì có cái nghị định 100 và có cái luật phòng chống rượu bia nó cũng tác động trực tiếp đến vấn đề này. Do đó cái tình hình của năm 2020 thành phố chúng ta đó cái tai nạn giao thông chúng ta giảm rất là cao, đáng kể ở trên cả ba mặt cả số vụ nè, số người chết và số người bị thương. Dạ. Đặc biệt là số người chết vì tai nạn giao thông mà liên quan tới rượu bia chúng ta giảm rất là cao so với những năm trước đây tiếp theo của cái năm 2021 này á, thì cái chủ đề năm là chúng ta lấy là nâng cao cái hiệu lực, cái hiệu quả của cái thực thi pháp luật về cái bảo đảm an toàn giao thông. Yeah. Dạ. Đó. Các cái vấn đề cái xử lý xử phạt trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã xử lý rồi nhưng mà nói chung nó chưa có đảm bảo cách triệt để thành ra nó chưa có nghiêm minh à, thành ra cái hiệu lực cái hiệu quả của cái vấn đề xử lý xử phạt chúng ta chưa có đạt theo cái yêu cầu mong muốn Thành ra cái chủ đề của năm 2021 chúng ta là gì? Làm sao chúng ta phải nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả việc thực thi cái pháp luật này. Dạ. Yeah. Ừ. Với góc độ của luật sư ờ, Trần Minh Hùng là người công tác trong lĩnh vực luật pháp thì ông nhận xét như thế nào về về chủ đề năm nay? Tôi thấy đây là một chủ đề mà tôi thấy rất cực rất quan trọng và cực kỳ quan trọng yeah. Dạ. bởi vì ờ, khi ờ, thực hiện bất cứ hành vi gì hay tham gia an toàn giao thông mà chúng ta thực hiện đúng các quy định của pháp luật thì tôi cho rằng là từ đó nó sẽ không dẫn tới các cái hậu họa hoặc là các cái tai nạn khác như là gây ra các cái thương tật hay là chết người ờ, và chủ đề này tôi là người hành nghề thì tôi thấy rất là tâm đắc và tôi hy vọng là đây là một chủ đề sẽ được xuyên suốt trong suốt quá trong năm nay và thậm chí có thể là những năm tiếp theo để chủ đề này nó đi vào tâm trí và ý thức của những người tham gia giao thông và à, trong ý thức của mình khi tham gia giao thông mình luôn nâng cao là mình phải chấp hành pháp luật. À, chúng ta được nhìn lại chủ đề của năm 2020 để bắt đầu với à, chủ đề mới, chủ đề à, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông. À, và tôi tin rằng là đây cũng là cách mà chúng ta sẽ duy trì một cách bền vững cái à, cái hiệu quả về trật tự an toàn giao thông của chúng ta. Xin mời hai vị khách mời cùng xem đoạn clip trong chương trình của chúng ta. Theo Ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình một ngày toàn quốc xảy ra từ 22 đến 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết trung bình 17 người và bị thương 20 người. Còn theo Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn giao thông đường bộ là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường chiếm 20,51%, còn các vi phạm khác như vi phạm tốc độ xe chạy chiếm 5,52%, lái xe sử dụng ma túy chiếm 0,04%, lái xe sử dụng rượu bia chiếm 1,46%. Ngoài ra, đường xá nhỏ hẹp, nhiều tuyến đường xuống cấp trầm trọng, lượng xe lưu thông quá nhiều cũng là những yếu tố dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, thường xuyên diễn ra tình trạng người dân lái xe đi ngược chiều và hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần và là nguyên nhân tiềm ẩn các vụ tai nạn giao thông. Dù rằng nhiều lần lực lượng chức năng như là cảnh sát giao thông cũng đã thường xuyên túc trực tại đây để nhắc nhở và xử lý các phương tiện cố tình vi phạm, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì mọi việc đâu vẫn hoàng đấy, người dân vẫn cứ vô tư lái xe ngược chiều. Một số người đi ngược chiều nguy hiểm nhưng mà đôi khi người ta cũng còn chưa có ờ, ý thức cho nên là người ta vẫn cứ cố để đi và người ta chạy lên cái lan can này hoặc là người ta chạy trên đường nhưng mà có nhiều thanh niên thì người ta chạy nhanh lắm phóng nhanh lắm tai nạn thì thường xuyên cũng thường xuyên xảy ra ngược chiều thì chị thấy do cái con lương rừ đèn đỏ nó lên đây là xa quá nó tại lúc trước nên chị nghe nói đây có cái ngã ba quẹo mà giờ nó làm cái nó bít lên luôn nó không có ngã ba quẹo thì ví dụ nhà ta ở đây đi bắt buộc ta phải đi đi đường đó về thì nhà ta đây ta phải đi ngược chiều lên nhưng mà tai nạn thì chị cũng thấy nhiều lắm có nhiều khi tai nạn chết người rồi tai nạn đồ nói chung nó tùm lum hết à câu chuyện được đặt ra với cái à, sinh hoạt có thể nói là mỗi ngày khi chúng ta lưu thông ở trên đường và rõ ràng vẫn là những những cái lỗi rất là thường gặp vì sao ạ à? và điều này thì à, ở góc độ của người làm trong ngành thì ông chia sẻ điều gì À, tôi thấy là phần lớn là điều do cái ý thức, cái nhận thức của người tham gia giao thông. Họ nhiều khi họ muốn họ tiện, nó nhanh, nó lẹ nhưng mà nó không đảm bảo giao thông thì đây là một cái cái hành vi cái nguy cơ rất lớn dẫn đến cái tai nạn giao thông. Ờ, có nhiều trường hợp là chúng ta là thấy là nó chạy ngược chiều. À, rồi hoặc là chạy trên vỉa hè hoặc là băng qua giải phân cách không đúng quy định. Đó là những cái hành vi mà coi như là thuộc cái dạng là có những cái ý thức Thế ở luật sư Hùng thì sao? Tôi cho rằng có 3 vấn đề chính mà có thể là họ không chấp hành tốt đó là ý thức tham gia giao thông, ý thức vì cộng đồng và ý thức chấp hành pháp luật. Tức là họ giống như anh Tường thì mà họ chỉ muốn nhanh thôi, họ chỉ muốn cho mình thôi chứ họ không nghĩ tới cộng đồng à, những cái người xung quanh khác đang tham gia giao thông và khi họ lấn lên thì những người khác đang đi lên cùng chiều kia họ không chú ý hoặc là rất mất cảnh giác và rất dễ gây ra tai nạn cho mình à, và họ cũng không ý thức được trong vấn đề chấp hành các quy định của pháp luật là luật đã quy định là cấm nhưng họ không ý thức được vấn đề đó ý thức tham gia giao thông ở đây là gì là họ không được ý thức được những quy tắc công cộng rồi những cái quy tắc của giao thông khác cái sự văn minh trong vấn đề tham gia các cái hoạt động giao thông phân tích cái điều này thì phú lập nói những câu chuyện đời nha chúng ta sẽ rất là khó chịu khi mà những cái người như vậy và thậm chí là gây ra tai nạn cho người khác nhưng mà có những đoạn đường nếu như mà những người phụ nữ chở con nếu như mà những cái em học sinh đi xe đạp xe máy gì đó cái việc mà băng qua và trở đầu nó sẽ rất là khó và đầy hiểm nguy so với cái việc mà chạy sát cái mé lệ bên này chấp nhận đi ngược chiều nhưng nó an toàn hơn là cái việc phải băng qua đường và trở đầu lại để nó khách quan hơn và để làm sao mà chúng ta có thể nâng cao được cái hiệu lực của chúng ta nhưng đồng thời là có được những cái khích lệ có được những cái sự điều kiện tốt để người ta tham gia vào trong cái luật mà mình đưa ra không biết hai vị có có chia sẻ về điều này hay không ạ à? tôi thấy như thế này chúng ta xác định cái nguyên nhân mà dẫn đến tai nạn giao thông chúng ta khẳng định rất rõ qua cái khảo sát và qua cái tổng hợp đánh giá trên 80% cái tai nạn giao thông là do cái ý thức của người tham gia giao thông yeah. Dạ. không chấp hành còn lại là 10 20% đó là do vấn đề về một là phương tiện không đảm bảo kỹ thuật cái tổ chức giao thông ở chỗ đó chưa có phù hợp yeah. cái dạ. hạ tầng giao thông chưa có đảm bảo yeah. Dạ. và cũng có rất là nhiều trường hợp chúng tôi cũng đã rất là thông cảm tức là về mặt tổ chức giao thông đó chúng tôi thường xuyên tăng cường cái khảo sát kiểm tra và qua phản ảnh của người dân cũng như qua phản ảnh của các địa phương do đó toàn bộ những vấn đề này chúng tôi cũng đã có đi khảo sát rồi yeah. Dạ. chúng tôi cũng cũng bố trí cái nào nó nó tốt nhất nó đảm bảo một cách an toàn cho người dân thì chúng tôi sắp xếp à, chúng ta có thể đến với lại cái yếu tố mà ngay từ đầu tiên Phú Lập đã đã đã nói đó là về cái yếu tố hiệu lực và yếu tố ý thức hiệu lực là để làm sao yếu tố xử phạt của cảnh sát giao thông nó nó mạnh mẽ hơn nó kiên quyết hơn nó nghiêm minh hơn và yếu tố ý thức là dành cho người dân tham gia thì với hai cái yếu tố này chúng ta trọng hơn cái nào vì sao à, xin mời hai hai khách mời thì chia sẻ à, theo tôi nghĩ là hai cái đó là phải đồng bộ với nhau mà hiện nay chúng tôi đã, đã và đang triển khai cái biện pháp tức là giữa ban toàn giao thông thành phố với công an thành phố là có cái phối hợp kế hoạch cụ thể tức là bên đây là công tác tuyên truyền thì kèm theo đó là vấn đề cưỡng chế xử lý xử phạt một cách nghiêm minh chúng ta tuyên truyền vừa rồi chúng ta tuyên truyền rất là nhiều rồi yeah. Dạ. mà cái xử lý xử phạt không nghiêm thì cái hiệu quả công tác tuyên truyền nó cũng sẽ không mang tới đâu thưa ông tường à. cái xử lý xử phạt không nghiêm nó có thể phân tích cụ thể và phải hiểu như thế nào à, nó nó chi tiết hơn về điều này được không ạ? À? à, chúng tôi thấy như thế này đúng là thật sự đối với mình á cảnh sát giao thông cũng là con người, yeah. Dạ. thanh tra giao thông cũng là con người. Thành ra khi xử lý xử phạt cái hành vi mà vi phạm của người tham gia giao thông á, thì người thường là người vi phạm giao thông người ta hay năn nỉ hay này nọ đó. Thành ra cảnh sát giao thông là con người mà có thể tôi du di tôi bỏ qua tôi thông cảm nhưng mà những cái hành vi đó có khả năng nó dẫn đến cái tai nạn giao thông nhưng mà chúng ta du di như thế chúng ta không xử lý nghiêm thì nó cũng không được mà khi nó đã xảy ra rồi là dẫn đến chết người cái nghiêm minh này phải chính trực phải ngay thẳng phải rõ ràng phải minh bạch và không có những cái điều là mất uy tín Đúng. trong cái công tác này luật sư có đồng ý không ạ à? tôi cho rằng hai vấn đề này phải đi ờ, song song với nhau một bên là ý thức và một bên là chấp hành các quy định của pháp luật pháp luật đã ban hành ra thì mọi người đều phải chấp hành chúng ta không thể viện dẫn một cái lý do nào đó cái thứ hai là khi pháp luật đó được ban hành rồi thì phải đi vào người dân ờ, và đi vào ý thức của từng người dân để họ chấp hành được các quy định đó yếu tố quan trọng là yếu tố cơ quan thực thi pháp luật phải nghiêm minh và xử lý triệt để ở đây không có những cái chuyện như là xin rồi ờ, bằng ờ, cảm tính hoặc là dùng người vi phạm dùng điện thoại gọi cho người khác thì những hành vi này tôi cho rằng nếu tha cho họ, họ tiếp tục vi phạm đó cái thứ hai chúng ta cứ căn cứ pháp luật để mà xử lý bởi vì pháp luật ban hành là để áp dụng cho mọi người và anh vi phạm ở đây là cứ được cương quyết để xử lý đúng số tiền à, và cái đó nó dẫn tới nhiều những hệ lụy khác nữa đúng rồi nó, nó không có sự công chính và nó cũng không có sự minh bạch của cái người tham gia giao thông và yeah. Dạ. đội ngũ thực thi pháp luật nữa À, xin mời quý vị cùng xem đoạn phim tiếp theo. Theo clip được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online, hai thanh niên chạy xe máy cố tình vượt đèn đỏ đã tông một người đi xe máy rồi va vào xe buýt. Cú va chạm khiến ba người ngã văng ra đường ngay trước đầu xe buýt. Hành vi vượt đèn đỏ, đèn vàng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông